Hello, chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Wildlife của Linh Linh đang đứng ở thành phố Deventer à, cái thành phố này nếu mọi người theo dõi clip mà đi uh, xe lửa nè rồi uh, những cái lễ đi cần á thì linh đang quay hôm nay và linh uh, hiện tại bây giờ thì ngoài cái lễ đi cần á thì họ còn có cái chợ mở nữa và cái chợ mỡ này á thì ờ, mọi người coi clip mà chợ ở Hà Lan á sẽ thấy là nó như thế nào nhưng mà đây là cái chợ vào cái mùa đông ở một cái thành phố khác cho nên linh muốn quay là cái clip để chia sẻ cho mọi người coi cái cảnh mà họ mua bán ở đây như thế nào nhé tiếp theo linh nào đây thì là mình vào chợ mỡ Mọi người thấy cái uh, Linh quên rồi, Linh, Linh nghĩ là cái nhà thờ Thì ngày trước uh, có những ai mà giống như là người ta Đây nhà giàu dắt cháu đi chơi đây ngày ngày xưa đó nếu mà mình mà bị gọi là ăn cắp ăn trộm thì sẽ bị xử ở đây nè cả nhà đem lại nhà thờ này treo lên những chỗ này mọi người ơi nhìn chợ đây nè họ đang bán đây là những cái nhánh cây thông ba đồng một cành bốn đồng thì ờ, à, bốn cành thì 10 đồng đẹp quá cả nhà hả mình bắt đầu uh, cái chương trình của clip hôm nay là cái chợ hoa nhé thì đây là cái chợ hoa vào mùa đông họ có bán những cái cây thông tươi lẽ ra nếu hôm nay linh không đi quay clip này thì linh đã đi mua cây thông tươi với gia đình linh rồi và linh không biết đến khi nào thì linh sẽ mua thông đây tại vì ngày mai linh lại đi chơi tiếp mọi người thấy hoa khô này họ bó thành bó như vậy rất là đẹp ở đây cũng vậy cái bó nhỏ là 17 đồng 50 Ờ 11 đồng 50 còn bó lớn là 17 đồng 50 nha cả nhà Và ở đây là có những cái đồ trang trí cho mùa đông Mình thấy nhiều quá Hãy subscribe ở cái thành phố linh ở thì nó lớn hơn cái chỗ này nhưng mà ờ, hoa vào mùa đông đó thì nó lại không có nhiều giống như là ở đây ở đây có nhiều cái mẫu mã đẹp quá như đây là những cái cũ huệ hay cái gì á cả nhà hoa thủy tiên họ ờ, sơn màu xung quanh như vậy đây hôm nay tại vì có cái lễ đích cần cho nên rất là nhiều người đến thành phố này thì à, tranh thủ vừa đi chợ và vừa à, đi à, lễ luôn bên đây có cái quầy bán ờ, xúc xích đủ loại Thank you. cái chỗ bắn cá ở số đi bắn uh, gà và họ có làm uh, cái gì là ta có làm uh, ờ, chả giò nữa đó cả nhà rồi đây á, là cái tiệm chả giò của người việt của mình và đây là cái tiệm cá cái tiệm cá này là ở Anh và ở Hà Lan nó rất là phổ biến cá chiên nó có nhà cá lăng bột chiên á mọi người nhìn thấy cái khói nó bay ra ngoài vào mùa đông như vậy thật là ấm áp á cả nhà hả <laughs> công nhận linh khoái ăn thật nha nãy giờ cứ nhìn mình nãy khi mà mà người xem cái clip mà linh quay chung ấy, cái clip ít cân thì linh đã ăn bánh mì rồi đó nha mà giờ mới vừa ăn xong luôn á nhưng mà nhìn thấy người ta đứng ăn như vậy nè thấy cũng thèm nữa muốn ăn nữa đây là tiệm bánh của người thổ ờ, đây là một cái tiệm cá chiên nữa nha cả nhà ở Hà Lan cái tiệm cá này rất là phong phú luôn nhưng mà ở bên anh thì họ ăn với rau củ còn bên này thì họ ăn không thôi con lương khô nữa đó cả nhà con lương á Sài Gòn rau cải nói chung cái clip này linh không quay cho cả nhà coi tất cả các quầy đâu mà linh chỉ quay những cái quầy nào mà đặc biệt tượng trưng thôi đây là tiệm kẹo thì tất nhiên tiệm kẹo là mọi người sẽ thấy rất là nhiều con nít rồi cả nhà biết không lâu lắm rồi linh không có trở lại đây như là linh đã nói và linh đi lạc đó cả nhà đáng lẽ là đi lại con đường này để linh đi về nhà thì linh lại đi ngược lại linh đi ngược lại rất là xa luôn đây là những cái mức này cả nhà um, mức này là làm có nhiều uh, có nhiều vị là bạc hà vị gừng và trong đó là uh, là kẹo ngọt đó cả nhà và mình ăn thì nó có đường nhiều mùa đông thì ăn cái kẹo đó rất là ấm trời ơi cả nhà ơi bây giờ là phải chen chút đi lên cái cầu này để đi về nhà nè cả nhà kinh dị quá đi thôi thì mình phải ờ, chen vào thôi tại vì mình muốn về nhà mà nếu không thì làm sao mình về nhà được Trời ơi, bây giờ mình đi qua cái cầu thì họ lại mở cổng ở dưới cho mọi người đi qua Và mọi người thấy không, có người đi vào vẫn còn cái, cái đóng luôn á Kinh khủng thiệt May quá là mình đã đi vào cái con đường này rồi Bây giờ mình đi về chứ mình không phải đứng, đứng ở chỗ đó để chỗ về với cái cái cái uh, cái mà cái lễ hội Dickens nữa nếu cái nhà có coi clip của Linh đó thì hiểu là tại sao Linh đi tới đây uh, cái clip mà Dickens Festival cả nhà thì mọi người hiểu tại sao Linh tới đây nhé hy vọng là mình không cần xếp hàng để mình đi ra nữa nha cả nhà mình sợ lắm rồi cả nhà ơi cả nhà đã đi một vòng chợ Noel chợ Noel cái chợ gần như Noel chứ không phải là uh, Noel mà là cái chợ Đá đến Tờ với Linh rồi Cái mặt của Linh nó tươi cứng hết đó cả nhà Bây giờ thì um, Linh ờ, đón xe lửa để đi về thành phố của Linh à, mọi người xem clip này nghe linh nói là đón xe lửa à, vì sao linh đón xe lửa thì à, cả nhà hãy lục lại cái à, mấy cái video của linh đó thì coi là linh đã đón xe để đi à, tới thành phố này và đi vào cái lễ Dickens Bây giờ thì Linh về nhà đây Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh Đây là chạm xe lửa đây Đó Bây giờ thì uh, Linh đi về uh, Chúc cả nhà một ngày thật vui Và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nhé Bye bye